lỗi tôi Em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ Chẳng phải em đâu Ngộ nhân với cơn đau dày vò mỗi tối em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải em đâu ngộ nhân yêu thương anh bấy lâu nghĩ đậm sâu hứa với em rằng anh phải hạnh phúc đừng bận tâm em phải gánh đau thương em cô vừa không yêu đuối anh chính là một phần nhịp em cũng buồn em cũng sầu nhưng thôi cô cười che giấu anh với người chắc với cơn đau dày vò mỗi tối em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải em đâu ngộ nhân yêu thương anh bấy lâu nghĩ đậm sâu hứa với em rằng anh phải hạnh phúc đừng bận tâm em phải gánh đau thương em cô vừa không yêu đuối anh chính là một phần nhịp cũng buồn, em cũng sầu Nhưng thôi cô cười che giấu Anh với người sẽ hạnh phúc rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy em khóc rồi khóc thật rồi anh ơi anh đã đi rồi sao em còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm về cần đau dày vò mỗi tối em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải vẫn vui đấy thôi em cũng buồn em cũng sầu nhưng thôi cô cười che giấu anh với người sẽ hạnh phúc còn em đâu chắc gì fight đã đi rồi sao em còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò mỗi tối em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải em đâu ngộ nhận не thôi hết rồi nhân yêu